Hello chào mừng các bạn quay trở lại trình ai là đệ nhất. Trong số tuần trước chúng ta trong số tuần trước chúng ta cùng chào đón người chơi Tàng Ngọc Hoành và Tàng Hoành đang chơi được đến câu số 8 thì đồng thì tính đồng hồ trong chương trình này cũng đã đã hết và chào mừng Tàng Hoành đã tiếp tục ra chương trình. Hello, hello mọi người, mình lại quay trở lại và tiếp tục sẽ đến với những câu hỏi mới nữa trong ai là ngọc thần không lớn lỗi ai là đệ nhất vâng ra sự cố thôi <laughs> không sao không sao. không sao tôi ổn vì quay ai là ngọc thần tôi tôi vẫn rất là ổn đang học hai của chúng ta đang trả lời đến câu hỏi số 8 à, đã trả lời um, được câu hỏi số 8 với trị 140 triệu Sophia the First và Tạc Ngọc Hành có muốn đặt mốc quan trọng vào câu hỏi số 9 không? No. Vâng, quyết định của Tạc Ngọc Hành là không quyết định của tạo hành là không đặt câu hỏi um, câu hỏi số 9 và chúng ta tiếp tục đi tìm ai đặt đệ nhất câu số 9 có nội dung như sau những câu hát bác nằm trong lăng rất ngủ bình yên giữa một vật trăng sáng trong dị hiền nằm trong ca khúc nào 45 giây bắt đầu vầng trăng ba đình nơi ca dân bác bên lăng bác hồ hay là vào lăng giếng bác Oh gosh, trời ơi Thanh còn quyền trả lời ừ. hay là nhưng còn muốn đi dùng không? The shop. Hả? X2, X2, X2, bầu bầu bầu X2 Bộ khi đã dùng quyền trợ giúp này thì Thanh không được dừng cuộc chơi Bây giờ Thanh chọn một đáp án bất kỳ để coi và chọn B rồi ca Kazan bát đi B lời ca Tân bát Nếu như mà Thanh trả lời đúng câu hỏi này thì Thanh sẽ ra thì Thanh sẽ được 200 triệu. Còn trả lời sai thì vẫn tiếp tục Thanh vẫn còn một lời trả lời nữa, vẫn tiếp tục. Nhưng mà lần sẽ bắt đầu chạy. Và chúng ta thời gian cùng xem đến nhạc bấm xem tiếng nhạc mà thanh sẽ nghe sẽ là gì ôi no ôi no no no vâng oh, sai oh, có vẻ như đây Với là không đúng giây. rồi thời gian còn chạy còn 24 giây giờ bên Lam Bắc Hồ hay là vào đến Long Vĩ Bắc đây tôi đang suy nghĩ phân vân giữa C và D hay vào trăm văn đỉnh yêu cầu tặng ông anh hãy xả lời nhanh lên bởi vì còn 10 giây à a đi a đi a đi vì đây không có quyết định chơi chốt a luôn đi tôi sợ quá rất là sợ luôn những câu hát bát nằm trong năng đất ngủ bình yên giữa một vầng trăng sáng trong dịu hiền bài này thì nằm trong bài hát vào năng dưới bát ồ oh, tính ra là tôi mà chọn vào năng dưới bát là tôi như tôi đúng rồi Oh my gosh! Vâng. Sao? Ở mất trời thắng cột luôn rồi. Đây là graphic on ga. không, không sao Đấy, cả. 40 triệu tôi tôi cũng được 400 4 triệu. 4... Không sao, tôi vẫn triệu tiền thưởng. Tôi vẫn được qua được câu số 5 rồi à. Vâng, vẫn được qua được câu số 5 nên không sao cả. Đằng nào thì um, nhưng mà nếu thanh mà đặt ờ, bốc của ví dụ câu hỏi số 8 thì giải sẽ sao tôi sẽ phải nghe lại bài này thôi tại vì tôi chưa trình ờ, chưa nghe được đủ cái bài này luôn đấy okay. vâng cảm ơn thanh đã chương một chút thanh ôm may mắn trong cuộc sống quay trở lại chương trình là đệ nhất cách đây ít phút người chơi Tạ Ngọc thanh của chúng ta đã ra về với 40 triệu số Featherfirst một cách đáng tiếc bởi vì là do một quyết định sai lầm khi um, quyết định không chọn mốc tuy nhiên chúng ta cũng chào đón sự trở lại của người chơi hai lần đệ nhất trong các mùa từ mùa 1 đến mùa 3 xin chào đón Hải Vũ Chào mừng um, em Hải Vũ đã tham gia chương trình. Lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào đến uh, anh MC Đặng Bằng Nam cũng như tất cả mọi người đang theo dõi chương trình Ai là đệ nhất. Đầu tiên cho à. cảm xúc của em lúc này là khá là vui nhưng mà xen kẽ chút hồi hộp vì cũng đã khá là lâu rồi mới trở lại với Ai là đệ nhất sau mùa 4 không được tham gia tại vì do là khá gần với lịch thi học kỳ của em và thực sự thì đó khoảng vâng. thời gian cũng khá tiếc vì đã không được tham gia chương trình. Và bây giờ thì đã được quay trở lại thì cảm giác cũng rất là vui vâng và và trong cái cảm xúc đấy thì ờ, luật chơi sẽ có thay đổi qua từng mùa em đã không được tham gia mùa 4 nên em đã không được trải nghiệm cái format của mùa 4 tuy nhiên chúng ta sẽ được uh, quay trở lại với mùa thứ format mùa thứ năm chính là format trong trình ai là cục phú ở đây chúng ta sẽ có tất cả 15 câu hỏi trong chương trình và người chơi sẽ cần phải có ba mốc rất quan trọng chưa cần phải vượt qua đó là năm một bước bất kỳ um, người chơi chọn từ câu hỏi số 1 đến hỏi số 14 và câu hỏi số 15 cũng đã trị đến tới 8 tỷ Hải Mu sẽ có ba quyền sử dụng đầu tiên đó là 50-50 gọi điện thoại cho người thân và hỏi IQ vô cực bây giờ Hải Mu sẵn sàng chưa em đã sẵn sàng vâng người chơi đã nói sẵn sàng cho chúng ta bắt đầu đi tìm ai là đẩy nhất năm câu hỏi đầu tiên sẽ có thời gian là 30 giây chúc em may mắn bây giờ sẽ câu số 1 cố đô Hoa Lư của tỉnh nào dễ Hà Tĩnh Ninh Bình Thái Bình hay là Phú Yên câu hỏi này thì thực sự là quá là dễ rồi em chọn luôn đáp án là B Ninh Bình vâng cố đô Hoa Lư hoặc Ninh Bình hoặc là chính xác câu hỏi số 2 giá trị 5 triệu đảo nào sau đây của tỉnh Quảng Ngãi đảo Phú Quốc đảo Phú Quý đảo Lý Sơn hay là đảo Cù Lao Thu Oh my god Em đang nghiêng nhất là về đáp án C nhưng mà em lại không nhớ rõ lắm mày tính chỉ còn 13 em, giây Em sẽ cố gắng nhớ lại Còn 8 giây Em muốn dùng một giúp không? Có Có lẽ em sẽ dùng một sự Em dùng quyền nào? Đâu lên ờ, Tôi nghe thì uh, Tôi dừng thời gian đã để em Em sẽ dùng sự trợ giúp Không Có lẽ là 50-50 đi Em không chắc chắn lắm Máy tính bỏ đi hai phần sai Bây giờ cầu em chốt luôn đã bán lúc đầu lúc đầu thì em đang nghĩ là C rồi và lần này thì em sẽ chốt luôn là C. Vâng. Đào Lý Sơn. À Lý Sơn. Đó là Lý Sơn, hoặc là chính xác. Oh. Thật quá muộn khi em Bây giờ câu số 3 Hành tinh nào sau đây gần mặt trời nhất? Tôi tiếp tục là 30 giây Sao kim, sao thủy, sao hỏa hay sao mộc? Oh nào Còn 20 giây Câu hỏi này không dễ lắm nhưng mà theo em nhớ thì có vẻ là em đang nhớ là sao Có thủy sẽ gần mặt trời nhất. Em Yêu sẽ cầu chọn em. đáp án cuối cùng là sao thủy. sao thủy vâng sao thủy gần mặt trời nhất hoàn toàn chính xác câu hỏi số 4 anh không phải là người dẫn chương trình anh không minh hơn học sinh cấp 5 tạ minh tâm thanh bạch sừng giang hay là trấn thành hốt cái gì vậy Chết rồi Khó rồi Chắc chắn không phải là B rồi Cũng không phải là D Em, còn một sự trợ giúp nữa Vâng, em còn gọi điện thoại cho người thân và học hỏi IQ vô cực Và ờ, em sẽ hỏi uh, gọi điện thoại cho người thân Ai có thể trợ giúp cho người chơi được không? em được không được em em phải thử giúp cho người chơi được không có và và hạ hai người sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời 30 giây bắt đầu ai không phải là người dẫn chương trình của chương trình ai trong minh dân học sinh lớp 5 a tạ minh tâm b thanh bạch c trường giang d trần thành Đúng rồi, Vũ nói không phải là B và D Em có tìm hiểu về chương trình này rồi Trường Giang là đáp án cuối cùng của em. Em xem chương trình này cũng khá lâu em không thấy Trường Giang dẫn. Và Tạ Minh Tâm em cũng thấy có dẫn. Thế nên câu trả lời của em là C. Ok, anh cảm ơn. Và nghe theo và em nghe theo sự tin tưởng của người trợ giúp em sẽ chọn đáp án cuối cùng là C Trường Giang. Vâng. Bộ và dữ kiện cho câu hỏi này. Tạ Minh Thanh Bạch dẫn chương trình này vào những cái số cuối cùng của kênh HTV2 và những cái số đầu tiên của VTV3 sau đó là đến Trấn Thành và sau Trấn Thành đến Bình Minh tuy nhiên trước Thanh Bạch thì thì, thì người dân sẽ chỉ được riêng là Tạ Minh Tâm chúng ta có trời đúng câu hỏi số 5 bình chi Pythagore cho bình học áp dụng với loại tam giác nào tam giác gọn tam giác cân tam giác vuông tam giác đều câu này là một cái kiến thức năm lớp 7 nó khá là đơn giản với em em sẽ chọn đáp án là C tam giác vuông vâng vì ta coi hiểu như là tam giác vuông rồi rất chính xác em đã trả đúng 5 câu hỏi đầu tiên và được 40 triệu tiền đồng của chương trình và anh hỏi em này hai quyền sử dụng tiếp theo mà em được nhận sẽ là gì theo em đoán là sẽ có trả lời hai lần và hỏi cái quyền chuyên gia. À không, nhầm, em xin lỗi. Hỏi chuyên gia có rồi. Vậy có thể là đổi câu hỏi. Hai trợ giúp mới sẽ là trả lời hai lần và hiển nhiên và quyền cuối cùng là một quyền rất là công dụng, đó là quyền hỏi một vị khán giả bất kỳ trong trường quay. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 6. Mã số biển số xe của tỉnh Quảng Ninh là gì? thì con này có 45 giây 14, 24, 34 hay là 44 Oh my god, không dễ lắm nào. Em có 35 giây À, ừ, ừ, quên hỏi em là em có muốn đạt mốc quan trọng ở đâu không? Em đang tính sẽ đạt ở câu số 9 Vâng. Dạ ờ à. còn 19 giây có lẽ em sẽ mạo hiểm em chọn A là đáp án cuối cùng 14 anh xin nói với anh này anh anh sẽ nhìn vào trong cái xe máy mà mà ở đằng sau anh ấy đầu số đầu số xe ở đây là a 14 bốn oh, oh. em đã trả lời đúng câu hỏi số 6 và được 70 triệu và em cũng muốn đặt mốc con sẵn vào câu hỏi 100 triệu không có lẽ em chưa tại vì em vẫn còn đến ba sự trợ giúp nữa và em nghĩ mình vẫn còn khá nhiều khả năng nên là nếu mà sau 8 câu mà em đã đúng thì em sẽ đặt mốc ở câu số 9 Vâng, đó là quyết định của em Bây giờ sẽ là câu số 7 Nguyên tố hộp phổ biến thứ hai trong thiên nhiên là gì? 45 giây bắt đầu Phosphor, oxy, vâng. sắt hay silic? Chết rồi, khó vậy Em có quyền, tôi có quyền trợ giúp Ở đây có chuyên gia hàng đang rất là mong chờ em trợ giúp ấy em sẽ dùng một sự trợ giúp đi em không chắc chắn em sẽ nguyên hỏi chuyên gia IQ vô cực đi alo chuyên gia của chương trình không chúng tôi cần liên lạc với chuyên gia của chương trình Nguyễn Đức Thắng alo alo alo alo alo vâng hai người sẽ có thời gian là 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời và 30 giây bắt đầu Nguyên tố phổ biến thứ hai trong thiên nhiên là gì? A. Phốt pho, B. Oxy, C. Sắt, D. Silic Câu trả lời tôi có thể đưa ra rất nhanh thôi là đáp án là Silic Đây là nguyên tố chỉ đứng sau oxy và chiếm 1 phần tư khối lượng của vỏ trái đất Rồi ok, mình cảm ơn nhá Đầu gối tiếp tục chạy, em còn 18 giây và em sẽ nghe theo sự tin tưởng của chuyên gia của chương trình, em sẽ chọn D, Silic là đáp án cuối cùng. Vậy là có đáp án của chương trình. Và chúng ta cùng xem đáp án của chương trình sẽ là gì. D, Silic, xin mừng. Em đã trả đúng câu hỏi có giá trị 100 triệu. Và em cũng muốn đặt câu hỏi số 8. Nào mức quan trọng không? <laughs> như em đã nói thì em có lẽ vẫn sẽ chưa đặt mốc quan trọng ở câu này Vâng, anh cũng đang mong chờ em sẽ trả lời được câu hỏi số 8 Câu số 8 như sau Giải thưởng Hàn Lâm nhà đồng quê ACM Awards lần đầu tiên được tổ chức vào thời gian nào? What? Tháng 3 năm 1965, tháng 4 năm 1966, tháng 5 năm 1967 hay tháng 6 năm 1968? Oh my god em chưa bao giờ nghe đến cái giải thưởng này nên nó khá là khó em vẫn em còn xin dùng sự trợ giúp uh, hỏi kiểu của một khán giả trong trường quay ý là hỏi một khán giả bất kỳ đúng không em đúng rồi khán giả nào có thể sử dụng cho người chơi hải vũ được không ok hello, hello cũng gặp lại hải vũ chào vũ đã quay lại rồi thì hôm nay thì anh có em có thể không chắc lắm nhưng nhưng cái đấy thì em cũng có thể dùng những đôi của trả lời để kiểm tra xem anh nghi ngờ nhất là vào tầm tháng tư năm 1966 có lẽ anh không chắc cho lắm vâng em em quyết định là tháng tư 1966 đúng không dạ vâng còn lại dạ. nếu mà vũ không chắc chắn thì có thể sử dụng quyền nhất đôi của trả lời để kiểm tra phương án của anh có đúng không vâng Vậy đã chọn là B 1984 năm 1966 Còn lại Hải Vũ Quyết định của em như thế nào Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tính đồng hồ Có lẽ em muốn chắc chắn Tại vì ờ, em không muốn mạo hiểm với cái thời điểm này Em sẽ dùng đốt sự tự cuối cùng là trả lời hai lần Vâng, đốt quyền trả lời hai lần Câu trả lời đầu tiên của em là gì? lần đầu tiên thì em sẽ nghe theo sự trợ giúp của anh Việt Anh em em sẽ chọn B là câu trả lời cuối cùng ừ, có vẻ như và anh xin công bố đáp án của chương trình tháng tư năm 1966 chúc mừng ờ... em bây giờ mới cảm thấy tiếc khi đã <laughs> sử dụng góc thử góc cuối cùng không sao em đã lãng phí mất quyền sử dụng cuối cùng nhưng mà em đã vượt qua được 8 câu hỏi đầu tiên vào được 140 triệu em cũng muốn đặt mốc quan trọng một câu hỏi 200 triệu không bây giờ thì là lớp phù hợp với em đặt ạ em sẽ đặt mốc câu số 9 và người chơi đã quyết định chọn mốc số 9 bây giờ là câu hỏi số 9 trọng tài xuất sắc nhất Frelugi Colina là người nước nào Ý, Pháp, Đức hay là Bỉ? Ồ, oh, câu này là bóng đá rồi nhưng mà nhớ lại xem nào. Gì? Nghe tên thì em hơi liên tưởng đến nước Ý. Tại vì uh, thì nghĩ tên này thì em sẽ nghiêng nhiều về nước Ý hơn. Bây giờ thì uh, em sẽ thử mạo hiểm một lần nữa a à. là câu trả lời của em ý em đã quyết định mạo hiểm mạo hiểm đồng hồ trên máy tính còn 12 giây và liệu chúng ta cùng xem Hải Vũ chúng ta có trả lời được câu hỏi có chị 200 triệu hay không bởi vì nếu trả lời độ đầy được thì câu hỏi sau sẽ là câu hỏi khuyến mãi à chúc mừng yeah. Dạ. em đã vượt qua được mốc mốc số 2 và 200 triệu tiền thưởng của chương trình và em vẫn còn 6 câu hỏi nữa tuy nhiên em vẫn có quyền được dừng cuộc chơi bất kỳ lúc nào bởi vì em cũng dùng hết các quyền trợ giúp rồi bây giờ câu số 10 anh trò chơi điện tử Tetris được phát triển bởi người nước nào Bỉ Ý Đức hay là Nga câu hỏi này không giới hạn thời gian Ê, trò Tetris thì tất nhiên là em biết rồi nhưng mà em lại chưa bao giờ nghe <laughs> đến cái người là sản xuất đến lúc này là người nước nào em chơi xếp hình rồi đúng không em từng chơi xếp hình rồi em đang uh, không chắc chắn lắm em đang có chắc chắn em có hai lựa chọn một là chơi tiếp và hai là dừng nhưng mà vì đây là có khuyến mãi này là có lẽ em sẽ bảo hiểm tiếp có lẽ em sẽ chọn đáp án D Nga là đáp án cuối cùng đi vâng và anh xin nói một sự thật như này anh đã theo tổ terrorist rồi và anh đã tra nhiều về chó chơi Tetris bởi vì đây là chó trường anh rất thích và nó của Nga Em đã vượt qua câu hỏi của chị 300 triệu Và em vẫn còn 5 câu hỏi nữa Nhưng em cũng có quyền được dừng cuộc chơi bất kỳ lúc nào Người chiến sĩ cách mạng nào đã cắm cờ trên nóc dinh đầm lập vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 Bùi Quang Thận Vũ Đăng Toàn Nguyễn Thành Trung hay là Lê Mã Lương em xin nói thật luôn là em mới chỉ nghe câu này cách đây vài ngày nên nó em vẫn nhớ và câu trả lời cuối cùng của em là là gì cho em khoảng 15 giây em đang nhớ lại thôi vâng ok em đã có đáp án a à, bùi quang thận là đáp án cuối cùng của em trong chương trình an là đệ nhất mấy tập trước chúng ta đã tìm kiếm được một người kỷ lục mới làm Nguyễn Tuấn Anh với giá trị là 2 tỷ Nguyễn Tuấn Anh cũng đã chọn bốc số 9 như của Hải Vũ và đã ra về với cõi ở ờ, câu hỏi số 14 đây là kỷ lục hiện tại của trong cái mùa thứ năm này ok chào mọi người vâng chào tôi Bình Nhật à tôi tôi vừa cho tôi nhìn thấy câu hỏi là tôi đã biết cái đề cái câu hỏi này nằm đâu rồi đó là câu hỏi số 11 của ờ, Hồ Trung Dũng trong chương trình à, ai trong lớp 5 con bây giờ thì cô, em rồi thế này kỷ lục vâng và có trả lời là à tuyệt vời thật tuyệt vời chúc mừng hải vũ hải vũ giành được 500 triệu tiền thưởng của chương trình và vẫn còn bốn câu hỏi nữa trước khi uh, đến với trước khi đến với câu 12 thì uh, em cũng xin uh, ờ, hỏi cái điều này thực ra thì câu 11 này vừa rồi với em nó là một cái câu mà khá là bất ngờ khi mà lại trùng vào một cái gì đó mà em mới đọc cách đây không lâu nên là em vẫn nhớ và <laughs> thực sự con này cũng không phải là quả khó với em vâng có vẻ như hải vũ rất là may mắn và liệu hải vũ có phá được kỷ lục của tuấn anh hay không chúng ta sẽ đến với con số 12 trước năm nào là năm ra mắt phiên bản powerpoint 4.0 1990 1991 1992 hay là 1993 Oh my god đây là một cái câu mà thì em cũng không đứng trước hãy nhớ chúng ta có một người giành được 2 tỷ thực sự với em thì uh, em cũng muốn gọi là muốn quay trở lại với chương trình rồi thì em muốn gọi là đem lại một cái gì đó nó ấn tượng một chút và thực sự em vẫn có thể khó dừng em vẫn có thể ngồi chơi bất kỳ lúc nào em trả lời đúng em được 500 triệu ai nhầm một tỷ trả lời sai em bị mất đi 300 triệu và còn lại 200 triệu dừng cuộc chơi em được 500 triệu có lẽ em sẽ mạo hiểm tiếp bởi vì em rất muốn phá kỷ lục lâu lắm rồi em không trở lại là định nhất và lần này thì em mong muốn tạo nên một cái gì đó thuyết phục em sẽ chọn D 1993 là loạt cuối cùng vâng cái bao bố và 4 không ấy thì anh chưa dùng bao giờ rồi thế nên là anh cũng chưa biết đáp án là gì nó trong máy tính cơ và chúng ta cùng xem máy tính sẽ chọn đáp án gì Đệ xin chúc mừng Hải Vũ chúng ta đã trả lời đúng câu hỏi số 12 và được 1 tỷ của chương trình Nếu vượt qua câu hỏi số 13 Hải Vũ sẽ săn bằng kỷ lục của Tuấn Anh vào mùa thứ năm Trước khi chúng bắt đầu đến... câu 13, trước khi bắt đầu câu 13 thì em xin phép là sau khi nghe được bốn cái đáp án của câu này thì uh, Em nghĩ Power 4.0 nó xuất hiện ở những cái thời Windows trước Windows 95 tức là cả khoảng 3.0 và 3.1 tầm khoảng thời đó trước cái Windows 95 ra đời. Vâng. Anh nhớ là anh từng dùng vuốt ở trong cái cái hệ điều hành là Windows 3.x đấy. Đối với là anh sử dụng mấy điện thoại để để mà trình giải lộc mấy hệ điều hành vi tính ngày xưa. Vâng, chúng ta tiếp tục đến với chương trình và câu hỏi số 13 của Hải Vũ. Như sau. Bài thơ tiếng đàn ba la nai ca trên sông Đà của là của tác giả nào? Vũ Hoàng Trương, Lâm Quang Mỹ, Nguyễn Quang Huy hay là Nguyễn Nhật Phát? Ôi, từ từ câu này em học rồi, em sẽ phải nhớ lại. Chết, anh hãy vô cái săn bằng kỷ lục rồi. À, khó rồi nha. Khói hả? Em không nhớ cụ thể là <laughs> bài này mình đã học từ lúc nào rồi cơ Em vẫn có thể dừng cuộc chơi Thực sự trong cái đoạn vừa rồi mà anh Nam lỡ bấm nhập nhạc thì cũng em đã suy luận logic ra Có lẽ em sẽ chọn đáp án C Nguyễn Quang Huy là cuối cùng của em Có, có chốt là con cuối cùng không? em vẫn đang phân vân giữa B và C nhưng mà em em cũng chắc hẳn anh cũng biết rồi em là một người cũng khá thích mạo hiểm và anh cũng đã từng mạo hiểm khá nhiều trong ai là đệ nhất rồi và lần này em cũng sẽ mạo hiểm như vậy C là đoán cuối cùng của em chúng ta tất cả khán giả hãy xem liệu người chơi có săn bằng được kỷ lục của, của Tuấn Anh hay không Xe sư bụng Thầy con đúng không? Đại âm Vâng Vâng Em đã sắp ăn được sắp ăn được kỷ lục của Tuấn Anh và em đã giành được câu hỏi và ờ, trả lời được 2 tỷ của chương trình. Em vẫn còn 4 câu hỏi số 14 4 tỷ và câu hỏi số 15 là 8 tỷ. Amazing, cứ trò bay Bây giờ câu hỏi số 14 Bài hát dài dài nhất thế giới Subterrana Có độ dài bao nhiêu giờ? 234 giờ 324 giờ 342 giờ 432 giờ Không oh có Nếu Hải Vũ mà trả lời đúng câu hỏi này Hải Vũ sẽ lặp lại kỷ lục của mùa thứ 3 Từ từ em nghe tin Em nghe cái cái uh, Cô nghe cái ờ, thông tin này cách đây cũng khoảng uh, một tuần trước. Có. Thực sự thì ờ, ở câu này thì em cũng uh, mình cũng sắp phá được kỷ lục rồi nên là cũng, uh, em cũng không giấu gì tham vọng là mình sẽ uh, dừng cuộc chơi em sẽ mạo hiểm tiếp một câu này lại mạo hiểm chúng ta đang sắp có một ờ, phiên bản nhật của anh là đệ nhất rồi người chơi quyết định mạo hiểm hay vì là dừng cuộc chơi để bảo toàn số tiền đúng như những gì mà khán giả Đấy, hay nói. mình từng năm khoa luôn câu hỏi đó trị 4 tỷ này thì theo em nhớ thì bài hát này nó có độ dài nó khoảng em nhớ là khoảng 17 18 ngày đêm gì đó thế em tính 17 18 ngày lên xem làm là bao nhiêu giờ một một ngày sẽ lấy thử 24 nhân với 18 xem nào ra 192 cộng với 240 à, 8 Người chơi có thể dùng máy tính để tính nhưng không được phép tra mạng. Được À em đã tính ra. Em sẽ chọn câu trả lời của người là D 432 giờ. Chúng ta sẽ có người đầu tiên chạm vào câu hỏi 8 tỷ cả mọi mọi người hãy mong hoặc chờ là người đầu tiên hoặc là người đầu tiên trả lời sai câu hỏi áp chót và đã án chương trình Đây, xin chúc mừng Chúc mừng hạnh phúc Oh. Hai bước chúng ta đã trả lời đúng một câu hỏi số 14 và được 4 tỷ của chương trình. Đây là một kỷ lục san bằng bằng một điều đổi mới chương trình là câu hỏi số 15 có giá trị là 8 tỷ. Câu hỏi có giá trị gấp đôi so với một thứ tư. Chúng ta đang mong chờ Hải Vũ có thời gian làm chúng ta hãy mong chờ Hải Vũ vượt qua được câu hỏi số 15. Chúc anh Hải Vũ may mắn. Hải Vũ có 100 ơn. Câu hỏi số 15 của Hải Vũ có thời gian 180 giây. Hải Vũ giữ được 94 giây 94 giây tổng cộng Hải Vũ sẽ trả lời câu hỏi này trong vòng 274 giây bây giờ Hải Vũ có muốn xem câu hỏi này không tất nhiên là có rồi em muốn uh, mình sẽ chơi hết mình ở câu này trong chương trình ai là đệ nhất cũng có một luật rằng nếu người chơi còn sót lại một quyền sở giúp trở lên thì có quyền đổi để lấy không giới hạn thời gian trả lời tuy nhiên em đã dùng hết năm quyền rồi nên em sẽ không còn cơ hội nữa oh. Câu hỏi số 15 có nội dung như sau. Độ tuổi trung bình của các wow. nhà khoa học đoạt giải thưởng Nobel hòa bình là bao nhiêu? Wow. Còn Hải Quốc được làm Trần Đọc Đăng Khoa. Sai 54 tuổi, người... 56 tuổi, 62 tuổi hay là 6, 64 tuổi? Trời ơi. Em chưa nghe câu hỏi đấy bao giờ trời ơi. Không dễ lắm. Không không phải không dễ mà coi như là khó. con ban đầu thì em tính là em sẽ não ờ, hiểu câu này nhưng mà sau khi nghe câu hỏi xong thì thực sự em đã thấy em đang nghiêng nhớ về việc dừng cuộc chơi thực sự thì khá là khó và có lẽ em đang hướng về đáp án dừng chơi nhưng mà em sẽ thử suy luận hải vũ cứ suy nghĩ xem hải vũ cứ suy nghĩ xem nào cũng gần 5 phút đấy thời gian còn dư lại cũng gần 5 phút đấy suy nghĩ kỹ còn 220 giây trong một chữ của ai là đệ nhất Nguyễn Tuấn Anh đã Nguyễn Tuấn Anh đã trả lời được câu hỏi số 12 và giành được một phần thưởng hàng trị giá lên tới là 4 tỷ số Feather First. Và hiện tại, chúng ta đang tìm người, chúng ta đang tìm chủ nhân của 8 tỷ. Oh my god. Host update thời gian lần nữa thế mà. Còn 181 giây. Em có suy nghĩ được ừ, đáp án của hỏi này không? Hay dừng cuộc chơi? em nghĩ mình sẽ cố gắng suy nghĩ thêm khoảng một hai phút đi tại vì uh, bây giờ thì cũng uh, không còn gì để mất thì em sẽ cố gắng chơi đến cùng cố lên chúng ta đang mong chờ đến kỳ đấu mới của người chơi câu hỏi này em còn 145 giây khó quá à một cái là ăn một cá xuống 200 triệu chỉ cần trả lời sai câu hỏi này em sẽ ra về với 200 triệu nên em hãy suy nghĩ thật kỹ khán giả xem giờ chắc cũng đồng lắm đi này à. em đang nghiêng nhất là hai đáp án là a và b nhưng mà em lại không còn sự trợ giúp mới đau giá này em vẫn còn 50 50 ở câu này thì sẽ là rất là tốt nhưng mà đã hết sự trợ giúp mất rồi có lẽ em sẽ dừng cuộc chơi tại đây để em không thể chắc chắn được đáp gọi là bạn chắc khá lâu vâng em đã quyết định dừng cuộc chơi tại đây ok đồng hồ có 73 giây vậy em đã ra về với 4 tỷ tiền thưởng của chương trình nhưng nếu em chơi tiếp thì em chọn đáp án nào em đang nghiêng nhất là về đáp án là a có lẽ nếu chơi tiếp em sẽ chọn a là đáp án cuối cùng vâng quyết định của hải vũ là một quyết định Hoàn toàn chính xác bởi vì câu trả lời đúng ở đây là 62 tuổi. Oh. Oh. Suýt nữa là chúng ta đang tìm suýt nữa chúng ta có top final giờ đầu tiên. Không sao. Giải thưởng của em cũng đã sang bằng được kỷ lục của một thứ ba. Cảm xúc bên nào khi em đã giành được giải thưởng to nhất như này? Bây giờ thì em cảm thấy nó cũng ờ, nó kiểu khá là Đầu tiên thì khá là thích thú vì đã quay trở lại với ai là đệ nhất sau một thời gian vắng bóng. Thứ hai là em cũng đã lấy lại được cảm giác trí thức của mình khi mà thực sự thời gian vừa qua em chỉ chuyên tâm học để mà thi thôi nên là các cái kiến thức xung quanh của em nó có thể nó đã bị mai một một chút nhưng mà sau khi tham gia lại chương trình này thì các kiến thức xã hội của em nó đã được uh, ờ, khôi phục lại với lại giành được giải thưởng 4 tỷ này thì em cũng khá là bôi thực sự thì cũng có một chút may mắn ở ờ, câu hỏi ví dụ là câu hỏi số 11 thì đây cũng là một câu hỏi nó cũng đơn giản với em và một điều nữa một điều nữa cuối cùng đó là em cũng ờ, cảm ơn chương trình rất là nhiều đã cho em trở lại và đã cho em được phần phần thưởng lớn như này vâng anh cảm ơn em đã tham gia chương trình và chúc em thành công may mắn trong cuộc sống chúng ta đã kết thúc một thứ tư à nhầm chúng ta đã Kết thúc phần chơi của Hải Vũ bây giờ giá trị là 4 tỷ số Fear the First. Và liệu chúng ta có tìm được người như chúng ta cũng tìm được người sở hữu 8 tỷ. Tuy nhiên chúng ta vẫn sẽ tiếp tục hẹn lại chương trình vào tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.